à, bộ này thì à, giới thiệu đến các bạn một cái phần chuyển động đấy là bằng động cơ điện thì à, nó sẽ sử dụng động cơ 48V 500 ở đây thì à, mình dựng một cái mô hình à, tương đối để cho các bạn là à, có thể à, sử dụng được ví dụ như động cơ điều khiển và chân ga là có thể hoạt động được rồi à, còn phần đảo chiều thì các bạn là cơ bản có thể sử dụng công tắc cái đấy là mình có thể cho hoặc là các bạn mua tay đảo chiều thì à, nó đẹp hơn thì à, nó thêm tiền thì cái đấy mình cũng không đưa vào trong này để tránh à, nó khó hình dung và chỉ leo những cái phần thông số cơ bản thôi phần à, vô lăng thì có đường kính là 30cm vô lăng đường kính to hơn cũng có đường kính 35 cũng có và vô lăng đẹp hơn cũng có Đấy, các cái loại vô lăng đẹp mà các bạn sẽ thấy ở trên thị trường ấy, bên mình đều có hết tuy nhiên thì giá thành nó rất là cao thì mình à, sẽ hạn chế cho các bạn vừa đẹp mà vừa rẻ để cho các bạn dễ làm bộ này thì sử dụng một phanh đĩa đằng sau phanh đĩa đằng sau và trục không vi sai thì à, các bạn có thể à, biến biến thiên cái à, cái trục đằng sau này đi thành trục có vi sai hoặc là các bạn cứ đôi trục ra thì các bạn làm kéo tải một bánh bên phải thì tùy còn đi đường đồi núi đường cát đường cỏ thì các bạn làm khóa hai bánh cũng được chứ còn là đi đường bê tông các bạn khóa hai bánh thì nó sẽ rất là nhanh mòn lốp và nó rất là kìm động cơ tốn điện đấy nó chỉ thích hợp các bạn đi đường lầy thôi thì đây là cách xử lý cái phần trục sau này thì à, để xử lý cái phần trục sau thì các bạn có thể mua thêm hai cái gối đỡ vi nữa thì các bạn cắt đôi trục ra thì các bạn sẽ tách được cái chuyển động nó khóa bánh lại đấy là phần à, động cơ là 500W động cơ này thì à, có giảm tốc là 500 vòng trên phút đấy thì các bạn muốn điều chỉnh tốc độ thì các bạn có thể điều chỉnh bằng cách là thay cái nhông động cơ nó lớn lên nhông đằng trước các bạn thay bằng nhông 20 răng chẳng hạn thì cho tốc độ nó nhanh lên à, và khi các bạn mua động cơ thì à, nó sẽ sử dụng xích khác với xích xe máy cho nên là cứ các bạn mua cái nào thì à, bên em sẽ à, đồng bộ cho các bạn cái bộ xích đấy ví dụ cái xích của thằng à, động cơ này là nó sử dụng xích 420 cái xích này là nhông mỏng nó dùng xích 420 thì bên em sẽ đưa nhông xích 420 cho các bạn ví dụ đây là chân ga này chân ga có loại chân ga treo chân ga sàn đây là bộ phanh dầu của nó đây là bộ phanh dầu này đây là bộ điều khiển 500W này bộ điều khiển này là loại hàng tốt ở trên thị trường hiện nay là không không gần như không bán cái dòng này cái dòng này là mình nhập cùng với động cơ còn cái dòng mà dành cho xe đạp điện ấy thì thường là nó rẻ hơn cái con này nó rất là to đấy đây chiều ngang nó phải 10 cm và chiều dài nó khoảng 15 cm và công suất của nó là 500W thì nhiều bạn cứ hỏi mua công suất cao hơn thì thực tế là cái đấy không cần thiết ừ, chỉ cần công suất bằng động cơ những cái dòng điện cung cấp cho động cơ nó cao là được chứ các bạn mua điều khiển 1000W mà dòng nhỏ thì cũng không khỏe bằng con 500W mà dòng cần dòng cao đấy thì cái đấy thì cũng theo sử dụng thực tế thôi chứ còn là nhiều khi à, mình mua ở ngoài người ta vẫn cứ ghi dòng cao nhưng nó không không giá trị của nó nó không được như, như thực tế thì thường thường cái điều khiển cứ to là nó khỏe hơn so với điều khiển nhỏ còn công suất thì các bạn đánh giá này khi nó không hết được đấy đây giảm sóc đây giảm sóc này là giảm sóc qua có chiều dài là khoảng 27 cm đấy một càng chữ A dưới là 22 cm càng chữ A trên là 20 cm thì à, đối với cái dòng à, trục 85 à, thì sử dụng càng nhỏ thôi chứ càng to thì khi các bạn lắp với cái bộ rô tin nối này nó sẽ xảy ra cái sai số Đấy, thì tốt nhất là các bạn nên làm cái à, cái càng chữ A ngắn thôi Đấy. đây là bộ Mayer, cái bộ Mayer đằng trước thì các bạn vẫn có quyền sử dụng phanh đĩa bình thường ở đây không lắp phanh nhưng vẫn có thể lắp được phanh nếu như các bạn cần đây là bánh này bánh này thì tải trọng rất là tốt các bạn nhé giá trị của nó là ở cái bánh Đấy, ví dụ như cái bánh này tải trọng của nó là 200 kg trên một bánh này hơn rất nhiều những cái bánh mà mà mà mình mua trên thị trường hiện nay đây. Đấy, mắc lót là 200 kg trên một bánh rất là tốt bánh này bánh tốt 13 x 5.0.6 bản rộng 12 đường kính 30 Đấy. cái bộ chữ A này thì à, kèm rất là nhiều cái tay để các bạn hàn lên khung đây ví dụ các bạn bắt cái tay này vào đây đấy các bạn hàn lên khung thì mình có trang bị cho các bạn 8 cái tay này là vừa với này cái con bu lon này các bạn siết và bắt lên khung rất là đẹp và không phải gia công cái gì cả đây là bộ kẹp à, vô lăng phần vô lăng và trụ vô lăng đây là phần trụ vô lăng đây là chân phanh à, dầu chân phanh dầu đây chân ga điện thì các bạn hoàn toàn có thể à, sử dụng à, cái phần chân ga treo hoặc chân ga sàn thì mình sẽ đổi cho các bạn là không tính tiền đấy thì tổng thể nó là như vậy các bạn là mua chọn bộ này không phần động cơ thì mình bán không động cơ mà các bạn mua có động cơ thì mình bán có động cơ video đến đây là hết rồi cảm ơn các bạn đã xem video các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh nhấn thêm bật chuông thông báo để khi có video mới đăng lên thì sẽ nhận được những